Rồi những cái nhà Thái đây Thì hiện tại lô đất này nó có tổng diện tích là 229,9 mét vuông Thì mình cho là 230 mét vuông ha cho làm tròn ha Và ở đây như cái nhà Thái đây Lô đất này nó nằm tại địa chỉ là ấp 3 thị trấn Trân Thành huyện Trân Thành tỉnh Bình Phước đây cái nhà thái ạ à. cái nhà thái rõ không ạ à? và ở đây thì đất ở tức là đất ở đô thị là 100 mét vuông đất trồng cây lâu năm là 129,9 mét vuông và đây đây là sơ đồ của lô đất đường đây là đường à, đường bê tông như cái nhà thái này đây là đường bê tông nha 5 mét rồi tính từ vỉa hè à, tính từ tiêm này tính từ tiêm đường là mỗi bên là 4,5 mét thì à, hai bên sẽ là 9 mét à, hai bên sẽ là 9 m sau này sẽ mở rộng đường này sẽ mở rộng thành là đường lớn nha cả nhà thành đường lớn chứ không phải là đường 9 m như ờ, trên hiện tại ờ, hiển thị và vị trí lô đất đây à, như cái nhà Thái đây vị trí lô đất là ờ, tính từ cái trụ điện như cái nhà Thái đó rồi đi qua trụ điện bên này đây qua trụ điện bên này nha đó đi qua trụ điện bên đó rồi đi sâu phía sau kia là 42 m nha mỗi lô là 5 m hai lô là 10 mét và sâu là 42 mét đây sâu 42,68 nha à, sâu là 42,68 mét nha rồi và tính từ vị trí đất từ quốc lộ 13 mà đi tới ngã tư Trân Thành chỉ tầm khoảng là 2 km giá bán ở đây là 1 tỷ 250 triệu một lô và hai lô là 2 tỷ 200 có 2 tỷ rưỡi sau sorry 10 <laughs> mét mà là 2 tỷ rưỡi nha cả nhà rồi à, cả nhà mua thì công chứng liền mua là công chứng liền nha tại vì đất đã có số và số mình đang cầm trên tay đây đây số mình đang cầm trên tay đây à, đây là số photo nha số chính thì uh, chú uh, chú giữ rồi cái nhà muốn à, biết thông thêm thông tin chi tiết thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 à, xin cảm ơn cả nhà và video sau mình sẽ review từ quốc lộ 13 đi thẳng vào lô đất và mình sẽ đi thông qua bên kia tại bên phía sau bên kia sẽ có một con đường rất là lớn luôn và đường được mở rộng và à, dân cư ở đây à, cho biết là ở đây sẽ xây dựng lên à, rất là nhiều nhà máy ở phía trong đó và công nhân sẽ tập trung vào đây bên cạnh đó giá đất ở đây tăng cực kỳ nhanh luôn và hình như là ở đây là không có ờ, trên trên cái dãy mà mà à, khách hàng muốn, bán á, là như là không có, có người nào muốn bán đó là những khách hàng mà um, ở đây người ta đã mua đầu tư ở đây rồi thì người ta không có muốn bán nữa và muốn giữ lại để mà vừa phát triển tiềm năng nhưng mà khách hàng của mình muốn bán ở khu vực này để mà vừa Bình Dương mua xây nhà và mở tiệm kinh doanh buôn bán rồi tất cả mọi thông tin liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 xin cảm ơn cảm ơn cảm ơn các nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh xin chào và tạm biệt ạ